Xin chào tất cả mọi người Lại một thứ bảy nữa Lại đến ha Và hôm nay à, Gia đình A chạy có đám dỗ Cho nên à, không có tụ tập anh em được Và team thiếu mất hai người Chỉ còn à, hai anh em tụi mình thôi Và hôm nay tụi mình à, Bởi vì ông anh hôm nay ông bị cảm Cho nên không xuống nước được Anh em mình quyết định à, đi à, câu Và đây là bộ đồ nghề cần câu của ảnh ha dòm vậy chứ nhiều nghề lắm á bắt cá dưới sông bắt cá trên bờ nói chung là đủ kiểu hết trơn á từ bắt chim trên cây nữa hôm nay tụi mình sẽ quyết định tổ chức ờ, đi câu anh em cùng theo mình ha và một điều thú vị nữa là hôm nay mình ờ, có đưa hột dịch nè thằng nhóc nó đang cầm nè tụi mình sẽ đắp sình nướng hột dịch ha ok chúng mình cùng đi Wow Gáp câu vô thôi Cái này mình ghim mình để dưới luôn ha anh nhanh Tầm nào nó ấy à mình qua mình dở cần lên hả À thông thường cái lưỡi câu của mình nó câu được cá gì anh Đúng nổi hết Là con, con gì cũng câu, cũng câu được hết à ừ. Lương đồ câu được không ăn thì dính luôn ăn dính luôn ừ. thấy bữa nay ảnh mang đi ba cần, và theo như là ảnh nói là cũng lâu lắm mà anh không có đụng tới cần câu giờ cần câu bị ờ, mang nhà anh nó đóng luôn <laughs> rồi cái này là cái gì ta cái đầu cắm xuống này là ghim xuống đất để chống cần câu phải không đó à, ghim vậy nè đó. ghim vậy nè ghim cắm xuống đất vậy đó nghe con dao dao này để ờ, khi nào mà câu không được cá hay quạo lên ai hỏi tới quạo là đâm á <laughs> này là gì súng lựu đạn gì chổng nó đi câu cá mà đem đồ quá cấm là chết tôi rồi lưỡi câu nhóc hết trơn rồi mấy bạn lưỡi câu ha đồ quỷ nói chung đủ thứ lưỡi chồng lưỡi rồi chì câu rồi vẫn có nguyên chục gì câu chà bá luôn rồi cái gì đây ở trong này là một số đồ linh tinh mình không có đem ra nữa mùi câu trùng á trùng này nãy ông ông mới đi mua về đào cũng được nhưng mà mất thời gian lắm Câu ờ. ờ. ờ, vậy sẽ biết anh Tống Để câu cái tre chứ ở trong đây bước qua cần câu có bị ờ, cày không anh nhanh ở ngoài quê em má mấy thằng đi câu bước qua cần câu rụng má nó bắt nhắm mắt bước lại <laughs> nó kêu bước qua cần câu chung đàn ông bước qua mình nhồi bước qua cần câu nó kêu bắt nhắm mắt bước lại <laughs> <laughs> mình cũng xác định luôn với mấy bạn nghe đi câu là chủ yếu là để giải trí thôi chứ thực tế nói mà câu có cá là không có đâu mà nghe đâu mà có cá để nướng ăn như bữa đánh chài là không có đâu nha bây giờ qua giải trí giết thời gian thôi thì uh, clip này mình cũng truyền tải đến bạn là tem tụi mình là chiên bắt qua bắt cá đi chơi giả ngoại thì uh, nói chung không riêng một món chài hay là gì là đủ món hết trơn á mấy nữa mình sẽ làm clip làm nhà tròi rồi à, làm bè chuối rồi ha nhưng mà đợi khi nào tem đông đủ hết đi rồi tụi mình sẽ quyết định làm bè chuối này chuyện câu sâu đâu câu được mấy lâu quá không câu mấy tháng kiên quá trời kiên <laughs> hôm nay ờ, có hai anh em mình với mấy đứa cháu cho nên là cũng không có chuẩn bị gì nhiều nãy mình đi qua mình ghé cho tập quá mình có mua được một chục trái trứng hột vịt ha một chục trái trứng hột vịt nè rồi à, mình quyết định lát nữa mình sẽ đốt lửa lên xong rồi à, mình đi à, lặn xuống ao mình lấy sừng non lên đó mình đắp vô trái trứng nha mình nướng cái này thằng bạn nó chỉ cho mình mà mình cũng chưa nướng bao giờ hết để lát nướng thử ăn có ngon không còn không đây á nãy mình mình ghé ghé mình mua một được một hũ muối tiêu luôn chứ ăn mà không có muối tiêu thì cũng dở lắm đây nè hôm nay à, tụi mình sẽ ăn hột vịt nướng sình với lại à, coca cola coca mình đổ sẵn như đây rồi tu cho dễ khỏi mất công ly chén gì cho mệt bây giờ mình sẽ ờ, đi qua bên kia mình lấy củi về nãy giờ mình mới đi lấy củi về kiếm được bó ờ, đồ mồi ha cái lá dừa khô này để mồi cho nó bén trái dữ lắm luôn á với ờ, một ít củi bên đây giờ mình nó bỏ bẻ củi nhóm lửa lên rồi sau đó mình à, lội xuống sông lấy sình nướng bọc trứng quá vậy mà không cháy nữa chắc tôi chết luôn anh nhanh rồi đây đó là chú lá ngoài chú đốt giờ chú đi lấy sình mình sẽ ờ, xuống dưới ao mình lấy sình non lên để mình đắp trứng thôi mát quá cô tới đâu em bơi cho mát mà lâu không xuống ao xuống ao không lẽ xuống liền lên liền chưa đạp trúng cái lớp vỏ nó hết đá không à à dẻo đó xem đây là con à đây à dạ. đó đất đo đâu được đất sét nè mấy bạn đất sình nè lấy lên để đắp trứng nè mình đi à, lấy lá chuối về rồi đất sình cũng có sẵn đây rồi bây giờ mình sẽ bọc trứng lại ha cái này lần đầu tiên mình làm nha mấy bạn cho nên là mình phải tham vấn à, ông anh tiếng mỏng sao anh nhanh à, qua coi dùm em gái ừ, vậy hả? Nó có trái Không đó mình mua chục trứng mấy bạn ơi à, một trứng hai trứng rồi ok 10 trứng của chúng ta nha các bạn giờ mình sẽ đặt trứng lên đống củi ok sau khi mình à, bỏ trứng lên ha đống củi thì mình bây giờ cái công đoạn gần như là cuối cùng rồi đó mình sẽ châm lửa đốt nhà lộn đốt à, đốt đốt lửa à, ba hai một khai hỏa nha Hấp dẫn lắm đây đốt không trái rồi à, con chạy ra đây nó chửi bỏ mẹ luôn lửa lên rồi mấy bạn ơi bây giờ chỉ còn chờ ăn thôi còn mình nói trước với các bạn nha hôm nay là câu cá là anh em mình câu cá giải trí với thời gian thôi coi như đi uống cà phê thôi ok trứng nướng món trứng nướng của tụi mình đã hoàn thành đó các bạn ơi mà nãy ờ, quá tài nó khét ông anh mà ông không có nhắc là đá nguyên đống than luôn á để mình thử ờ, trứng nướng ờ, đất này với ờ, à. trứng luộc của mình